thiệt sự luôn á kiểu này mà mọi người bỏ rơi mỗi mình mình nghe nhạc thì cho mình nghe chung với có gì đâu không cho mình xem chung bực bội dễ sợ rồi à. tôi là tôi tự mua tivi tôi xem mình tôi nhưng mà giờ kiếm đâu ra tivi nào đó phải thật là xịn nè à. nhưng mà mua tivi xong rồi còn phải mua thêm cả loa đồ kiểu nữa mệt lắm giờ ước gì có cái tivi nào mà hình ảnh đẹp nè mà âm thanh chất lượng nữa biết kiếm đâu ra trời đi lên mạng kiếm thử Hmm, TV LG OLED Evo Ừ, nghe lạ vậy ta hình như tivi này là một cái tivi mới ra của LG thì phải Wow, vượt trội không ngừng cải tiến, tăng cả độ sáng độ kiểu luôn. Ui tivi này có bộ xịn nha, hợp lý nè. <laughs> Tôi sẽ mua cái tivi này. Trong một nốt nhạc. À, ok bạn ơi, dân chơi là không sợ mưa rơi mới vừa nói là có liền luôn nè bạn quầy ừ. mình đang rất là háo hức luôn các bạn ạ à. mình là một trong những cái người mà rất là thích những cái món đồ công nghệ mấy bạn biết tại sao phong lại nói vậy không đây bạn nhìn nè phòng của phong nè đó iron man đó thấy không Phong thì Phong rất thích Iron Man bởi vì là nó có những cái công nghệ rất là tiên tiến Và hôm nay Phong đã kiếm được một món đồ cũng có công nghệ vô cùng tiên tiến Đó chính là TV LG OLED Evo Bây giờ nha Phong sẽ bắt đầu inbox nó ra Đập hộp cho các bạn xem từ bên trong nó có cái gì nha thì Tất nhiên là nó có cái TV chứ có gì ta thôi kệ mở xem thử nha ok bây giờ mình sẽ bóc nó ra thôi các bạn ơi đây cái bịch này là một cái bịch đựng ờ, remote các bạn ạ à. đây mình mở cho các bạn xem nha wow một cái remote tv dùng để uh, tắt mở tv mọi người ạ à. chuyển kênh chuyển kênh ở trong đây người ta còn tặng cho mình thêm mấy cục pin nữa nè cực kỳ chu đáo luôn uhm, cực kỳ chu đáo cực kỳ chu đáo thấy có thêm một cái này là cái gì ta à hình như là cái chân của cái tivi thì phải cái chân của tivi để mình gọi là để tivi đứng lên đó bạn và treo lên lộ kiểu á và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay tivi màn hình LG OLED à, Trời nó mỏng các bạn ơi Nhìn nè nhìn nè lại đây đây Ui cho các bạn coi đường nét của nó nè Nó vừa mỏng Nó vừa nhẹ mà mình phải nói là cái thiết kế cực kỳ sang trọng luôn á mặc dù là cái phòng của mình các bạn có thể thấy là nó hơi bừa bộn chút xíu nhưng mà chỉ cần thêm cái tivi này vào thôi thì bảo đảm cái phòng của mình sẽ trở thành một căn phòng cực kỳ sang trọng được rồi bây giờ mình sẽ à, mở lên cho bạn xem thử nhé Rồi, ok bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã lắp xong cái tivi vào rồi đây Mới đầu á, mình cứ tưởng rằng là để có thể lắp được cái chiếc tivi này Chúng ta cần phải gắn anten nè, cần phải cài đặt các kiểu rất là khó khăn luôn Nhưng mà không nhớ bạn nha Đối với cái chiếc tivi LG OLED này á, thì phải nói rằng là nó cực kỳ dễ cài đặt luôn mọi người ạ à. Mấy bạn chỉ cần gắm dây điện vô là xong à, <laughs> đơn giản vậy thôi gắm dây điện vô sau đó các bạn bật lên kết nối với wifi internet thế là có thể sử dụng được rồi mình cứ tưởng là phải cài đặt cái này cái kia nhưng mà không các bạn ạ à, chỉ cần kết nối internet thôi là có thể sử dụng được ngay rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong chiếc tivi này để xem coi nó có những cái tính năng gì đặc biệt nha các bạn nhá thì đây chính là một chiếc tivi có công nghệ cải tiến cực kỳ vượt trội mọi người à nếu mà nói về ánh sáng của màn hình nha thì à, một cái người bị cận như phong đi hoặc là dù là mấy bạn không bị cận đi chăng nữa thì cái việc ánh sáng của màn hình cũng rất là quan trọng luôn bởi vì nó sẽ là yếu tố để giúp bảo vệ mắt của mấy bạn khi mà bạn xem một chiếc tivi mà nó không đủ độ sáng á thì à, khả năng cận thị của bạn sẽ cực kỳ cao và sẽ bị à, hư mắt giống như phong nè ngày xưa phong sử dụng những chiếc tivi mà gọi là có ánh sáng không tốt các bạn thì sẽ rất là dễ bị cận luôn và cuối cùng là phong bị cận rồi nè nhưng đối với cái chiếc tivi LG OLED Evo này á thì độ sáng của nó đã được phát triển vượt trội lên tới 30% sáng hơn 30% so với những chiếc tivi LG bình thường mọi người ạ à. còn nếu mà nói về cái màu màu sắc của chiếc tivi này á thì phải nói rằng đây là một chiếc tivi có khả năng loại bỏ đèn nền cực kỳ tốt và đem đến cho các bạn một cái trải nghiệm về màu sắc hình ảnh ở trên tivi cực kỳ sắc nét và cực kỳ sinh động luôn từ nãy giờ chúng ta đã nói về cái ánh sáng nè và cái màu sắc của cái tivi này rồi nhưng có một cái này cực kỳ quan trọng mà dường như là những chiếc tivi hiện nay không có mà chỉ có LG OLED Evo chúng ta có thôi bạn biết đó chính là gì không đó chính là khả năng loại bỏ ánh sáng xanh ánh sáng xanh có nghĩa là gì là trên những chiếc tivi chúng ta xem hàng ngày các bạn nó sẽ có những cái ánh sáng xanh và ánh sáng xanh này sẽ cực kỳ hại đến mắt của chúng ta luôn nó khiến cho chúng ta bị cận và mình là một ví dụ để bạn mình đang bị cận đây bởi vì chiếc tivi này là một chiếc tivi có khả năng có thể loại bỏ dường như là hoàn toàn cái ánh sáng xanh ở trên màn hình luôn mọi người ạ à. nó sẽ giúp cho phong à, không bị tăng độ nữa và sẽ tốt cho mắt của phong nhiều hơn và đây cũng chính là lý do vì sao mà phong khuyên nếu những bạn nào thích xem tivi á nên lựa chọn chiếc tivi này thì bây giờ phong sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể loại bỏ được cái ánh ánh sáng xanh này nhé. Thì đầu tiên nha các bạn sẽ sử dụng đến chiếc remote ma thuật của chúng ta Sau đó bấm vào trong phần cài đặt nè Thì khi bấm vào trong phần cài đặt nó sẽ hiện lên một cái phần thanh công cụ ở bên góc bên trái như thế này Các bạn hãy chọn vào trong phần hình ảnh Và trong cái phần hình ảnh này sẽ có một cái phần là cài đặt nâng cao Trong phần cài đặt nâng cao sẽ có một cái phần là giảm ánh sáng xanh Đây các bạn thấy là hiện tại mình đã bật nó lên rồi Khi các bạn bật lên á thì cái tivi của chúng ta sẽ giảm đi cái phần ánh sáng xanh khá là tương đối Và sẽ giúp bảo vệ mắt của các bạn rất là tốt Và tiếp theo nữa thì mình xin giới thiệu với các bạn một một cái phần cũng khá là hay của chiếc tivi này đó chính là cái phần này nè khi bạn bấm vào trong cái nút cài đặt thì ở bên góc trái nằm ở phía trên nha các bạn nha nó sẽ có một cái phần là chế độ hình ảnh thì khi bấm vào trong cái phần chế độ hình ảnh này á các bạn có thể chọn là chế độ sống động nè hoặc là các bạn có thể đổi qua chế độ tiêu chuẩn uh, à, abs phim hay là bóng đá nói chung là có rất là nhiều chế độ để các bạn có thể lựa chọn tối ưu hóa trò chơi để các bạn có thể chơi game được ở trên chiếc TV này của chúng ta và bây giờ thì mình sẽ chọn ở cái phần là phần sống động nha bởi vì cái phần này là mình thấy là nó khá là đẹp à, đối với mình thôi nha còn đối với bạn thì cái phần nào đẹp hơn thì bạn hãy comment xuống bên dưới nha và đối với những bạn nào mà thích xem phim giống như phong á thì chắc chắn rằng là không thể nào bỏ qua những chiếc TV có ờ, cấu hình lên tới tận 4K đúng không các bạn và chưa kể như vậy à, hiện tại thì chiếc TV của phong á các bạn đang thấy là khá là to rồi đúng không nhưng có một cái cái điều rất là đặc biệt đó chính là chiếc TV này có rất là nhiều loại kích cỡ in để cho các bạn có thể lựa chọn từ 42 inch cho đến 88 inch. Wow, quá là kiểu khủng khiếp luôn. Mình không biết một cái TV 88 inch thì nó sẽ bự đến cỡ nào ta. Chắc là con Iron Man của mình cũng không đỡ nổi luôn quá. <laughs> Đối với mình là một youtuber làm về game thì thật sự cái việc chơi game á nó giống như là một cái công việc quen thuộc hàng ngày của mình rồi. Chính vì như vậy cho nên á mình thường hay sử dụng bằng máy tính để chơi game đúng không? Nhưng cũng có những lúc Phong rất là muốn được sử dụng bằng màn hình của TV để chơi game thử bởi vì màn hình TV sẽ rất là to và sẽ có những cái trải nghiệm chơi game khá là thú vị. Thì à, đây là một chiếc TV cực kỳ phù hợp dành cho những bạn game thủ muốn trải nghiệm cảm giác chơi game ở trên màn hình của TV. Và đặc biệt hơn nữa là chiếc TV này có thể mang đến một cái độ xử lý đến tận 120 Hz. Ui, một con số khá là cao đó bạn ạ, à, 120 Hz. Chính vì thế cho nên cái cảm giác khi mà chúng ta ngồi chơi game á thì khi mà chơi những cái game FPS hoặc là những cái game tốc độ cao thì thường hình ảnh game sẽ không bị cái hiện tượng là bị xé hình hay là bị nhiễu bởi vậy cho nên đây là một chiếc màn hình cực kỳ phù hợp và phải nói là chắc là tốt nhất trong thời gian hiện tại mà mấy bạn có thể sử dụng nó để chơi game rồi và một chiếc tivi hoàn hảo á, thì phải cần có những yếu tố như là hình ảnh nè và đặc biệt hơn nữa là âm thanh đấy và cái âm thanh của chiếc tivi LG OLED Evo này phải nói là cực kỳ đỉnh luôn các bạn ơi bởi vì mình đã trải nghiệm thử rồi hồi nãy khi mà mình mở nhạc lên mình nghe thì à, anh dịch từ bên phòng bên kia chạy qua hỏi mình là làm gì mở nhạc to quá vậy đấy mình mới vừa mua loa hay gì á nhưng không Chiếc TV này các bạn mua vậy bạn không cần sử dụng loa luôn Bởi vì nó đã có tích hợp sẵn loa ở bên trong chiếc TV này rồi Và cái bộ loa đó nó phải nói là cực kỳ xịn cực kỳ đã luôn nghe âm thanh bass độ kiểu nghe thích lắm các bạn ạ à. bây giờ mình sẽ mở một cái đoạn bài nhạc của Kai lên cho bạn nghe thử coi như thế nào nha chúng ta có thể mở à, âm thanh của nó to hơn nữa các bạn ạ à. mình sẽ mở to hơn nha ngàn chưa tràn vì khá là hài so sánh tôi với anh thật quá là sai vì phong nóc rồi chết là đồ lá là cay đẹp trai cũng phong thì nó quảng đi súng bởi vì phong hết sọt thì chắc chắn là trúng hay hero phong nắm chùm thì chắc chắn là đúng và đối đầu với phong thì chỉ đặt lên cũng thôi trời ơi mệt quá bạn ơi nhưng mà nhạc sung quá phải nhảy đúng không các bạn trời ơi mình phải nói là cái bộ loa của chiếc tivi này phải nói cực kỳ đỉnh luôn á ok và sau khi các bạn xem tivi xong thì mấy bạn sẽ làm gì tiếp theo nào tất nhiên là tắt tivi đi đúng không nhưng đối với những chiếc tivi bình thường khi mà chúng ta tắt nó đi á thì nó sẽ là một cái chiếc tivi đen thui rồi lùi và không có một cái gì đặc biệt cả nó sẽ khiến cho cái phòng của các bạn á nó sẽ bị u tối đi rất là nhiều bị kiểu bị trầm đi các bạn nhưng đối với chiếc tivi LG OLED Evo này á thì nó có một cái um, một cái này rất là đặc biệt nữa các bạn đây khi mà các bạn không xem tivi nữa mấy bạn tắt nó đi thì uh, nó sẽ hiện ra cho chúng ta những cái phần lựa lựa chọn ở đây ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta có thể xem giờ bằng chiếc tivi này mình đang để là hiện giờ nè đó, hiện tại bây giờ đang là 19 giờ 45 mấy bạn ạ à, là đang tối rồi đấy hoặc là nếu như các bạn không thích để cho nó hiện giờ như thế này mấy bạn cũng có thể chọn vào trong cái phần này đây đây là một cái phần tác phẩm nghệ thuật mấy bạn có thể sử dụng cái tính năng này để biến cái tivi của các bạn trở thành một bức tranh một bức họa của những họa sĩ nổi tiếng ở trên toàn thế giới đây nó đang hiện lên những tác phẩm nghệ thuật mà có thể nói là đáng giá à, hàng trăm triệu đô hàng trăm tỷ đô hàng trăm nghìn tỷ đô ở trên thế giới này và bây giờ nó đang ở trong phòng của các bạn chỉ qua một chiếc màn hình như thế này đấy nhìn có khác gì bức tranh này đang ở trong phòng của bạn không nhưng mà không phải là một bức tranh mà lâu lâu nó lại chuyển có một, một cái bức tranh khác đó nó khiến cho cái phòng của bạn trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết thì đẹp luôn à, và đặc biệt hơn nữa là nó còn có thêm những cái ví dụ như là ảnh động như thế này nè đó kiểu trời mưa thế này hoặc là khoảng khắc nè là bạn có thể à, thêm cả hình của mấy bạn muốn vào trong đây nữa ví dụ như là mình có thể thêm hình của mình với sam nè hình của mình với lại hero team vào trong đây và nó sẽ hiện lên hiện lên đó thì riêng mình á thì mình sẽ thích để cái phần tác phẩm nghệ thuật hơn bởi vì à, nó cho chúng ta những bức tranh rất là đẹp đó mình sẽ để ở đây như thế này nha ok Và bây giờ chắc là mình sẽ lên trên YouTube để mình mở bài Hero Đại Chiến mình nghe Một mình mình luôn, không cho mọi người trong team nghe nữa Hồi nãy mình nghe chung không cho Giờ tôi có tivi của mình tôi, tôi nghe mình tôi <laughs> Ok, vô vô vô mở lớn full luôn quá đã loa quá đã bạn ơi yeah yeah yeah vô nhạc đâu hay vậy bỏ cái máy xuống vì tôi thắng bằng ai rap game này tôi thắng vì bất khá là hay so sánh tôi với anh thật quá là sai vì không nắm video nào